tiến vào những cái trận mà trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em ngày hôm qua đó là cái trận à, liver và arsenal thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm liver và nằm tài thì cái qua qua với mã tỷ số là hai điều thì anh em cũng đã húp được cái mã tài hiệp 1 nè và cái mã tài full trận nè và anh em quà cái mã kèo liver nha còn cái kèo lead united và cái thằng kittle ballet á, thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm thằng lit và tài thì cái trận này anh em cũng đã quà cái mã kèo nhưng mà anh em húp được cái mã kèo tài hiệp 1 nè thì qua nói chung là hai cái trận này mình nhận định cho tất cả anh em vẫn lãi nha vẫn lãi ba mã kèo cho tất cả anh em còn cái trận Norwich và cái trận Luton thì chiều nay nó mới diễn ra cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận à, à, giao hữu nữ nữa nha anh em thì những anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo giống như cúp C1 đâu nè thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình đi à, là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai luôn của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được cái mã kèo chính xác nhất mà trước khi cái bóng lật và có đội hình chính thức thì mình sẽ cập nhật lên nhóm cho tất cả anh em thì hiện tại hai cái trận cúp C1 ngày mai là giữa thằng à, giữa thằng à, Benfica và thằng Inter và thằng Manchester City và thằng à, Bayern thì mình không có nhận định cái trận đó trên kênh này cho tất cả anh em trên kênh này nha anh em nhưng mà mình đã nhận định trên cái kênh kèo bóng vip cho tất cả anh em để anh em có thể có nhiều cái mã kèo anh em chơi hơn thì anh em có thể qua đó anh em xem những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì còn anh em nào mà muốn nhận được nhiều cái mã kèo hơn để anh em có thể chơi và anh em vô bờ thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái zalo hoặc cái telegram mình có ghim dưới phần bình luận cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em cái giải bơm bấm của các các đội tuyển quốc gia nha anh em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 10 trận gần nhất thì Alitalia chỉ thắng được có 3 trận thắng trước thằng Hàn Quốc nè và thắng trước thằng ờ, Romania và Moldova thì nếu mà tính theo á đội bóng nữ Italia thì bóng nữ Italia rất yếu nha anh em để thua Anh là thua Bỉ nè thua Áo nè thì anh em thấy thua rất là nhiều thì ờ, đội bóng nữ của Italia rất là yếu còn bên phía đội bóng của bên bên phía đội tuyển đến từ Nam Mỹ á, thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì à, đội tuyển Colombia chỉ mới để thua thằng Pháp với cái tỷ số là 5-2 thì anh em biết thằng Pháp thì à, đội tuyển nữ nó cũng đang đáng gồm lắm nha nè đáng gồm trong cái à, châu Âu là đội tuyển nữ Pháp thì còn trước đó thì để hòa Mexico nè hòa thằng Nigeria nè à, thắng thằng Croatia hòa thằng Croatia nè thắng thằng à, thắng thằng à, Zambia và thắng thằng Paraguay thắng thằng Paraguay nói chung á, là trong 10 trận gần nhất thì cái thành tích của thằng Colombia đang rất là tốt tuy cái nước của Nam Mỹ anh em biết biết rồi Nam Mỹ thì có rất là nhiều siêu sao siêu sao nam tới siêu sao nữ thì anh em cũng thấy là hiện tại um, thằng uh, Nam Mỹ nó có Brazil Uruguay với uh, Argentina đâu nè thì anh em có thể thấy biết rồi các cầu thủ cái nước uh, Nam Mỹ này nó có rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng thì uh, anh em thấy à, lẫn cả trận nam lẫn trận nữ của các ờ, đội tuyển Nam Mỹ thì ờ, đội nào đó cũng hay nha anh em thì ờ, mà nhưng mà hôm nay cái mã kèo đưa ra rất rất rất là kỳ luôn nha anh em thì mình bởi vì mình mới lên nhận định cho tất cả anh em cái trận này để anh em có thể kiếm được những cái mã kèo thơm nha thì à, hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái kèo gốc hoặc là cái kèo ấy lộn chưa có cái đội hình thì à, anh em thấy hai thằng này chưa có lịch sử đối đầu lần nào thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì đây anh em thấy hiện tại là trong cái trận này nhà cái đang đánh giá cao thằng Italy trong khi đó thằng Italy cái phong độ cực kỳ đi xuống nhà cái đang đưa dưới ma kèo là nữ ý chấp với cái mã kèo là 1,25 và tài chịu chỉ có hai thì hình như cái thằng nữ Colombia này không biết đá anh em không biết đá đưa ra với cái mã kèo cực kỳ kỳ khôi luôn thì đấy anh em thấy chấp 1,25 nhưng mà tài chiều chỉ có hai thì anh em vào cái mã kèo tại vào mã kèo sao thì anh em cứ đầu tư cái mã kèo dưới mà tại thôi nếu mà cái trận này thằng uh, ý nó ăn với tỷ số 21 thì anh em húp hoặc là Colombia ăn 21 luôn thì sao thì anh em cứ đầu tư dưới tài thì tỷ lệ anh em húp và quà kèo rất là cao đây mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn thì mình sẽ làm video này nhanh gọn lẹ cho tất cả anh em để anh em có thể chơi được cái mã kèo này xong thì anh em chơi thêm mã kèo khác và anh em chơi thêm mã kèo C1 nữa thì anh em thấy mình chốt cho tất cả anh em bốn mã kèo trong cái trận này là anh em cứ nằm dưới là nằm thằng Colombia được chấp 1,25 nè tài xỉu 2 thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay nếu mà thằng Colombia thằng Ý nó ăn hai trái thì ăn hai trái hoặc ba trái gì đó không cần biết thì mình cũng qua tiền nhưng mà thằng Colombia ghi bàn được là anh em húp chọn hai kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nha. Thì hiệp 1 anh em cũng vẫn chọn dưới Colombia được chấp 0.5 và chọn thêm cái mã tài hiệp 1 nữa 0.75 thì anh em nằm bốn cái mã kèo này cái tỷ lệ anh em thắng kèo full 4 kèo rất là cao hoặc là anh em chỉ có thể hòa kèo chứ anh em không có đường lỗ trong cái, cái trận này luôn nha bốn mã kèo này là thì mình chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo này để anh em vào những cái mã kèo này anh em đánh anh em kiếm lợi nhuận trong trận này anh em cứ đập mạnh tay vào trận này cho mình thì mình tình cờ mình lướt mình đang kiếm cái trận nào hay mình soi cho tất cả anh em xem thì tình cờ mình gặp được cái trận này cực kỳ thơm mình mới lên mình nhận định sớm cho tất cả anh em để anh em vào kèo sớm để anh em có thể kiếm lợi nhuận trong cái trận này luôn nha thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa nữ ý và nữ thằng Colombia thì à, giống như anh em đã xem được cái video mình nhận định trước đó bữa giờ cho tất cả anh em ăn full kèo ăn full kèo anh em quan trọng là anh em nhớ như ăn full kèo nha nhiều khi á mình à, nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nhiều khi cái tỷ lệ kèo nó chưa chính xác nhưng mà anh em phải quan trọng là anh em biết trong nhóm của mình mình rất là giống như mình rất là kỹ nha anh em mình không phải nhận định đại bừa mình mới đưa kèo lên cho tất cả anh em mình chờ có đội hình chính thức nè rồi mình chờ cái tỷ lệ kèo nó xem cái tỷ lệ thắng có cao hay không hoặc là tỷ lệ kiểm soát bóng như thế nào mình mới gửi kèo lên nhóm cho tất cả anh em để anh em có một cái mã kèo đầu tư uy tín và anh em kiếm lợi nhuận được chứ không phải mình lên mình thấy ở ờ, cái trận này được cho được mình cho đại thì mình bên nhóm mình không có cho ba cái kèo đại kèo đùa đó nha anh em để anh em cho kèo đại kèo đùa à, ăn thì anh em không nói gì ăn thì anh em im còn thua thì anh em lại nói ừ dù nhóm này chơi ba cái kèo điên điên không nhưng mà trong nhóm mình tuy kèo chính kèo phụ kèo cỏ kèo rác gì cũng có rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ anh mình cho tất cả anh em từ quà tới ăn chứ không ít có khi mà thua lắm nha anh em thì anh em phải quan trọng biết cái vấn đề đó thì mình không nói nhiều trong video này nữa cho tất cả anh em thì anh em nào mà cứ uh, muốn vào nhóm mình nhận những cái mã kèo chính xác hoặc là ờ,